Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân thì uh, thưa anh em thị trường bài bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi cả bạc bịp phải không ạ uh, với bộ môn bài lá thì anh em nên sử dụng cái dòng sản phẩm nào cho nó thích hợp thì uh, <clears throat> anh em mà đưa được bài vào này nếu mà anh em đưa được bài vào nhé thì anh em nên sử dụng cho mình những cái dòng sản phẩm như là kính hoặc là máy đánh bài những cái dòng sản phẩm cao cấp Đấy nhiều nơi trường hợp sòng sới bãi người ta khó khăn không thể đưa được bài của anh em vào thì anh em dùng cách nào để bịp người ta thì à, lúc đó mình sẽ phải sử dụng những cái dòng sản phẩm à, cháo đổi bài những dòng sản phẩm cháo đổi bài sẽ giúp anh em chơi các bộ môn như liêng ba cây à, một cách hiệu quả này bài là bài của người ta bài nào mình cũng có thể chơi được nhé riêng bộ các dòng sản phẩm cháo đổi bài bài nào anh em cũng có thể chơi được thì à, dòng áo đổi bài nó gồm những cái gì thì à, thứ nhất là áo đổi bài này quần đổi bài rồi các dòng sản phẩm như ví đổi bài đấy, mò đổi bài thì à, các dòng sản phẩm đó tùy từng cuộc chơi này tùy từng cái cuộc chơi nó như thế nào thì anh em áp dụng anh em sử dụng một cái dòng sản phẩm thích hợp mùa đông như thế này thì anh em nên sử dụng dòng áo còn không áo được thì anh em sử dụng các dòng sản phẩm như là ví này giới thiệu với anh em đây là hai con ví này đấy mình sẽ sử dụng những con ví như thế này đây là mang tên ví đổi bài một loại màu nâu này là của tàu còn một loại màu đen là của nhật đấy anh em nhìn này hai dòng ví mẫu mã hoàn toàn giống nhau nhưng của nhật nhìn nó gọn và nhìn nó sang hơn đúng không ạ đây là của tàu đấy, đấy là hai vòng ví nhật và ví tàu thì à, <coughs> công dụng gì nó cũng như nhau thôi sẽ giúp anh em trao đổi các lá bài cho nhau đấy. giúp anh em từ những ván điểm thấp thành điểm cao một cách đơn giản hiệu quả công nghệ của máy nhật mình sẽ test cho anh em xem này đưa bài vào tự động hút tật lá bài lên anh em xem nhé. Đấy. máy móc rất là êm không hề nghe thêm một tiếng động gì luôn con ví ờ, đen nhật này rất là tuyệt vời Đấy, anh em nhìn này hai lá tốc độ đổi thì tuyệt vời nhảy bài ở góc này này áp dụng vào cuộc chơi như thế nào thì tí mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em còn đây là con ví của tàu cũng như thế thôi nó cũng sẽ giúp anh em tráo đổi về rất là mượt mà nhưng mà cái dòng ờ, ví tàu thì ờ, cái thời gian của nó chắc chắn là sẽ không lâu và bền bằng cái dòng ví nhật này rồi anh em ạ Đấy. nói chung là cũng được có thể chơi được còn anh em thích chơi lâu dài thì anh em nên sử dụng cái dòng ví nhật này Đấy. ngoài dòng ví này ra thì bên mình còn có các dòng mỏ này Đấy. dòng mỏ giúp anh em ờ, chơi cái này sẽ giúp anh em trói vào cổ tay như thế này anh em mặc trên một chiếc áo khoác uh, ống tay áo rộng này anh em sẽ trói vào cổ tay để chơi Đấy, rất là hiệu quả luôn Đấy, cũng cháo đổi về rất là ok tốc độ thì tuyệt vời Đấy, cách chơi con mỏ này cách kết nối kết hợp như thế nào thì mình sẽ à, hướng dẫn anh em ở các video tiếp theo Đấy. hôm nay mình sẽ đi sâu hơn về hai con ví một ví tàu và hai là ví nhật Đấy. anh em nhìn dòng mỏ này ngoài ra thì còn dòng mỏ mini nhé với cái dòng mỏ này anh em có thể chế vào bất kỳ đâu mà anh em mong muốn anh em chế vào <clears throat> quần và áo vào nơi nào mà anh em ờ, thích cũng được Đấy. miễn sao là anh em trao đổi một cách ờ, hợp lý nhất với những con bí này cách chơi của nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua anh em bằng một vài ván chơi bộ môn liêm chẳng hạn chơi thì mình ờ, mang một con ví hoàn toàn xanh chín đi anh em nhìn ví này anh em hoàn toàn có thể đựng tiền đựng giấy tờ vào đây không chơi thì đựng tiền đựng giấy tờ mẫu mã rất là đẹp đúng không ạ chơi này rất là đơn giản thôi liêng bốn nhà chẳng hạn anh em có thể chơi bao nhiêu nhà cũng được nhé mình cháo đổi bài rồi bao nhiêu nhà chơi được tùy anh em thôi ván này điểm thấp anh em hao cho mình đi một lá bài vào trong uh, ví anh em phải hao một lá bài nhé rồi mình các ván sau mình mới có lá bài để tráo đổi cách hao này sơ qua cho anh em để chéo muốn hao lá nào thì để nó xuống cuối như thế này check treo chéo hình chữ B nhẹ nhàng đưa lại ví người ta không chú ý hoặc người ta ra vào tiền anh em đưa đúng cái khe này thì này khe cá đổi bài này anh em đưa đúng miệng khe Đấy, cầm ví lại anh em nhìn này bài còn hai lá hai lá thì úp bài và bài nào không quan tâm điểm người ta như thế nào đúng không ạ mình vừa hao được một cây di và cách hao thì anh em nên hao những cái lá to hoặc là lá uh, có chất rô để đề phòng trường hợp là người ta bằng điểm hoặc là hoặc là bằng điểm này thì mình sẽ đọ đến quân đến chất đúng không ạ ok tiếp tục rồi chơi các ván tiếp theo mình sẽ có một cái lá di trong ví rồi anh em lựa chọn cái lá nào à, ván nào thích hợp thì anh em sẽ trao đổi nhé không phải ván nào mình cũng đổi đâu anh em ạ thích hợp thì mình đổi mình ra vào những cái lá bài hợp lý ra vào tiền hợp lý thì mình sẽ làm nhà chiến thắng đây như bài này điểm thế này là ok rồi đúng không anh em 8 điểm khá là ok rồi không cần phải đổi đấy như điểm to như này thì không cần phải đổi nhưng mà mình sẽ xem nhà nào điểm bé này chẳng hạn như ờ, đây là bài nhà mình bài nhà mình điểm như thế này thì mới được có mấy điểm anh em nhìn xem hai điểm đúng không ạ thế nên anh em phải đổi phải đổi đi đúng không ạ 9 điểm này mình sẽ đổi thì 9 điểm anh em xem đổi là ba cho là gì thì mình sẽ trả thành 9 điểm cách đổi này Đấy, để chéo giống giống cách anh em hao vào thôi ví ở đây đúng không ạ ví mình đặt ra ở đây kẹp tiền kẹp giấy tờ lên đưa vào này anh em nhìn này đó mình làm chậm anh em nhìn thành bài 9 điểm 9 điểm cũng khá là ok trong bộ môn liêng rồi đúng không ạ từ một cái bài à, rất là điểm rất là thấp đúng không mình chắc chắn là thắng bài này này anh em thấy không ạ 9 điểm để người mình sẽ thua như là 8 điểm này nhưng 9 điểm mình sẽ thắng đấy đấy là một cái cách để chơi bộ môn liêng cách trao đổi như thế cũng rất là đơn giản thôi đây đây chẳng hạn như ví dụ <coughs> với bài nhà này này mình đang có cây ba trong ví đúng không bán sau mình nhận được một cái bài như này mình đang có cây ba trong ví anh em sẽ đổi này có một cách nữa là anh em sẽ để cái ad này lên trên Đấy, để lên trên ví mình cứ đợi người ta ra vào tiền Đấy. người ta tố đúng không có thời gian tố người ta không quý mình sẽ nặng bài cách đơn giản như thế này anh em xúc vào trong đưa ra ok bài trở thành 9 điểm đấy 9 điểm này này to hơn 9 điểm nhà kia rồi 9 điểm nhỉ đấy đây là trường hợp tại sao mình phải bảo anh em là chọn chất hoặc là chọn là quân vì à, nhà lúc nãy là 9 điểm 9 điểm toàn đen xì đúng không ạ gặp ngay nhà 9 điểm uh, à, 9 điểm có cơ này là họ đã thua rồi đúng không ạ đấy đây là hai nhà 9 điểm nếu mà trao đổi bài đây trường hợp đấy mình giới thiệu với anh em này ạ trường hợp này thì 9 điểm này thua rồi đúng không ạ chẳng may bằng điểm thì mình đến đội đến chất đúng không Đấy. rất là tuyệt vời đúng không anh em con ví này chơi ê chống ồn tuyệt đối anh em muốn thử hàng thì có thể lên trực tiếp các cơ sở nhé bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em có thể lên cơ sở nào cũng được alo trực tiếp cho hotline 084417 từ cái 9 nha anh em hoặc là 0 346 0947 đấy tùy anh em lựa chọn số nào cũng được à, nhân viên bên mình sẽ phục vụ 24 trên 24 tư vấn mọi thắc mắc cho anh em thì à, nếu anh em thấy thích cái dòng sản phẩm này thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé ví rất là nhỏ gọn đẹp xin chào toàn thể anh em